Các em thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với cách tiếp cận đối với bài toán điện phân, đó chính là thông qua một số ví dụ minh họa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các ví dụ đầu tiên. Do vậy, chúng ta hãy cùng thầy Duy chuẩn bị trong tay mình đó chính là chiếc máy tính cầm tay, vở và bút các em nhé. Chúng ta đến với ví dụ đầu tiên là ví dụ số 1. Sau một thời gian điện phân, 200ml dung dịch đồng clorua thì người ta thu được 1,12 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn ở anốt. Ngâm tinh sắt sạch ở trong dung dịch còn lại sau khi điện phân thì sau phản ứng xong nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 gam và nồng độ mol ban đầu của dung dịch đồng clorua là với bốn đáp án ABCD lần lượt là 1, 1,5, 1,2 và 2 mol trên lít thì với bài toán này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì với bài toán này chúng ta sẽ làm như sau em lưu ý nhé. Với việc trình bày một bài toán điện phân này nó là một quá trình uh, không không phải là khó nhưng mà nó cần chúng ta phải có kỹ năng và nhất là với các cái giai đoạn mà chúng ta đang học theo hình thức tự luận hay là trắc nghiệm các em nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ viết cái quá trình điện phân ra trước. Nhưng mà viết như thầy Duy hay lưu ý với các em ấy, đó là các em có thể có rất nhiều cách viết này. Viết theo phương trình hóa học, viết theo phương trình ion, nhưng có một cách viết hữu hiệu đó chính là chúng ta viết theo đúng bản chất của quá trình. Ví dụ ở đây, quá trình điện phân điện phân nhá, diễn ra ở đâu? Ví dụ tại điện cực dương hay ký hiệu là anode. Đúng chưa? Thì nó sẽ diễn ra quá trình như thế nào? Ở đây thì chúng ta sẽ có là ion clorua đúng không ạ? Và nước. Thế còn tại điện cực âm hay là ca tốt thì nó sẽ có ở đây chính là đồng hai cộng và nước đây là các ion có mặt ở trong các cái điện cực có mặt ở trong các điện cực và tạo điều kiện để tạo thành các cái sản phẩm trong quá trình điện phân chúng ta lưu ý cho thầy di điều này Chưa nhỉ? Và sau đó bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn các quá trình, biểu diễn các quá trình nhé Chúng ta lưu ý biểu diễn các quá trình này. Vậy thì với cái trường hợp đầu tiên đó chính là tại anode thì có quá trình nào diễn ra đầu tiên? Đó chính là quá trình clorua, ion clorua trừ. Đúng chưa? Nhường đi 2E. Nhường đi 2E. Đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta sẽ có là đồng 2 cộng. Tầm như thế này, đúng không? Đấy. Thì sau phản ứng nhận thấy khối lượng của đinh sắt tăng thêm 1,2 gam có nghĩa rằng ở đây chúng ta sẽ thấy được có điều gì nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có uh, cái quá trình này mà làm cho đinh sắt nó tăng thêm, quá trình làm cho đinh sắt nó tăng thêm thì có nghĩa rằng ở đây đồng nó còn phải dư đúng không ạ đấy đồng nó còn phải dư nếu đồng nó không dư thì làm sao mà đinh sắt có thể tăng thêm được đúng không các em vậy chúng ta cần lưu ý nhá chúng ta đặc biệt lưu ý cho thầy điều đó được chưa nhỉ vậy thì ở đây chúng ta sẽ có điều gì với con số là 1,12 lít như thế này với con số 1,12 lít như thế này thì chúng ta chia được số mol của nó sẽ là 0,05 được chưa nhỉ không không 0,05 mol năm mol của nó 0,05 mol đúng chưa thì chúng ta sẽ có chỗ này là 0,1 được chưa đấy và ngay lập tức chỗ này chúng ta sẽ có luôn ở đây cũng là 0,1 mol theo đúng cái định luật bảo toàn mol e được chính là đúng định luật bảo toàn mol e được chưa từ đây sang đây Thế Duy ghi ở đây là BTE Bảo toàn mol E Được chưa? Và từ con số 0,1 này chúng ta sẽ suy ra được là đồng ở đây, đồng điện phân ở đây sẽ là bao nhiêu ạ? Đây là 0,05 Đây là đồng với điện phân các em nhé Được chưa ạ? Quá trình tiếp theo chúng ta sẽ thấy là lấy đinh sắt Cộng với đồng 2 cộng dư Tạo thành ở đây sẽ là sắt 2 cộng cộng với đồng kết tủa Như này, được chưa nhỉ? Và chúng ta có thể gọi luôn số mol Ví dụ gọi đồng dư ở đây là x mol thì đồng tạo thành là x và sắt phản ứng cũng là x được chưa nhỉ đấy và chúng ta suy ra này khối lượng kim loại thay đổi sẽ bằng khối lượng kim loại thay đổi sẽ bằng ở đây thì khối lượng kim loại thay đổi nó tăng thêm 1,2 tăng có nghĩa là chúng ta thấy dấu cộng 1,2 nó sẽ bằng này trong quá trình này chúng ta tưởng tượng nhé khi sắt phản ứng với đồng hai cộng thì sắt nó sẽ bị bào mòn đúng ạ sắt nó sẽ phản ứng với là sắt bị bào mòn như vậy chúng phải trừ đi khối lượng của sắt là trừ đi 56x và cộng với 64 x như thế này và chúng ta đến đây chúng ta cũng sẽ chia được x luôn đúng không nhỉ của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu x bằng 0,15 x bằng 0,15 mol như thế này được chưa và nếu x bằng 0,15 mol như thế này rồi chúng ta sẽ suy ra được điều gì sẽ suy ra được rằng là tổng số mol của đồng hai cộng ở đây nó sẽ bằng 0,15 cộng với cái này là 0,2 mol và suy được ra luôn suy được ra luôn là cái CM của đồng clorua sẽ bằng 0,2 các em chia cho 0,2 bằng 1,0 mang trên lít như thế này để chưa nhỉ đấy thì với cái bài toán số 1 này thì chúng ta giải quyết một cách rất đơn giản như thế này thôi đấy thế thì ở đây chúng ta lưu ý cho thầy nhá đó là quá trình điện phân nó diễn ra như thế nào này và cái thứ hai chúng ta phải biết đánh giá là từ quá trình điện phân đó thì nó sẽ diễn ra như thế nào với cái này đúng không ạ từ quá trình điện phân đó chúng nó sẽ diễn ra như thế nào chất nào còn dư sau quá trình điện phân và vì sao nó dư như vậy bây giờ chúng ta đã xong cái ví dụ số 1 rồi và đáp án của ví dụ số 1 chính là đáp án A các em nhé đó là một mol trên lít à, các em học sinh thân mến mời em cùng với thầy và tôi là Hà.vn chúng ta cùng tiếp tục với lại các dạng toán liên quan đến phản ứng xả phòng hóa este. Như ở dạng 1 thì chúng ta đã cùng với thầy chúng ta làm cái bài toán xà phòng hóa mổ este Ở dạng số 2 chúng ta đã làm cái bài toán xà phòng hóa hỗn hợp gồm có hai este Ở dạng số 3 này thì mời em cùng với thầy và tôi hà.vn chúng ta đến với cái bài toán mà có hỗn hợp à, chứa hai chất hữu cơ. Khi tác dụng với NaOH sau phản ứng thu được muối và ancol. Ở đây thì thầy có nhấn mạnh chúng ta là hỗn hợp chứa hai chất hữu cơ. Hai chất hữu cơ này chúng ta chưa biết nhóm chức của nó là gì cả nó có thể là axit có thể là ancol có thể là este vân vân đúng nào đó thì từ những cái chất mà chúng ta đã dự đoán ban đầu thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đưa ra những cái nhận định với thầy nhá nhận định đầu tiên thì chúng ta phải nắm được cái khả năng phản ứng của các chất axit ancol este với lại NaOH như thế nào đúng không các em trước tiên về khả năng phản ứng của các chất này chúng ta phải kể đến axit axit tác dụng được với NaOH đúng không ạ sản phẩm sinh ra rồi chắc chắn nó là muối và nước Tiếp theo là đến với lại cái anh ST. Thì ST tác dụng được với NaOH, đúng không ạ? Về theo mặt lý thuyết ấy, thì sản phẩm sinh ra nó sẽ gồm gì nào? Nó sẽ sinh ra gồm à, muối và anh ancol. Thế còn lại anh ancol thì sao? Ancol không tác dụng được với NaOH kèm nhá. Lưu ý cho thầy là như vậy. Thế từ những cái nhận định này thì lúc này thì thầy trò mình sẽ đưa ra được những cái suy luận. Được chưa? Những cái suy luận về khả năng cái hỗn hợp này nó có thể chứa hai chất nào, đúng không? Bây giờ sẽ là suy luận. Chúng ta sẽ cùng suy luận nhanh như sau. Hỗn hợp chứa hai chất hữu cơ ban đầu nó có thể là gì? À, nó có thể là hỗn hợp chứa hai este, đúng không? Thì chúng ta lại quay lại cái bài toán ờ, dạng số 2 đó là phản ứng phong hóa hỗn hợp hai este, Nó lại rất là quen thuộc các em Tiếp theo là hỗn hợp chứa một este và một axit. Hỗn hợp chứa một este và một ancol. Rồi có thể là hỗn hợp chứa một axit và một ancol kèm nhá. Thế trên đây là những hỗn hợp chúng ta có thể gặp được chưa? Có thể gặp trong cái đề thi. Thế bây giờ những cái hỗn hợp này thì làm thế nào mình có thể đánh giá hay là dự đoán được cái hóa chất ban đầu là gì? Thì chúng ta hãy đưa ra cho mình những cái phản ứng tổng quát nhất đúng không? Hoặc là một ví dụ cụ thể nào đó. Sau đó mình sẽ đi đánh giá về số mol, đúng không? Lưu ý nhé, việc chúng ta đánh giá về số mol thầy giáo đơn cử ví dụ đánh giá số mol của anh ancol với số mol của cái chất mà chứa este ban đầu chẳng hạn là một điều rất là quan trọng. Chúng ta cùng ví dụ với thầy nhé. Đây với một cái sơ đồ chúng ta có ờ, giả sử có bốn hỗn hợp kiểu như thế này đi. Thầy giáo sẽ lấy cho chúng ta lấy bốn ví dụ và thầy sẽ điền những cái số mol tổng quát nhất. Đây, ví dụ. Ví dụ 1 nhé các em. Thầy có hỗn hợp 2 este đi. Thầy có được là CH3, CO, CH3. Và một anh kia là HCO, C6H5 chẳng hạn. Thầy gọi số mol anh này là A, số anh này là B. Và tác dụng với NaOH thầy cứ thống nhất với các em là gì? Thống nhất với các em là NaOH dư nhá. Được chưa? Thống nhất chúng ta là NaOH dư đi. Để cho nó thoải mái nhá. Vậy thì chúng ta sẽ thu được cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ thu được là muối ở đây là CH3 COO Na đúng không? Chúng ta thu được ancol là CH3OH. Chúng ta đã cùng với thầy đi qua hai cái dạng toán rồi thì cái việc viết phương trình phản ứng ở đây thầy tin rằng các bạn đều nắm được hết đúng không bản chất chúng ta chỉ cần tách nó ra thôi đúng không tôi sẽ được là những cái chất này các em nhớ điện số mol nhé NaOH dùng dư nhé thì có bao nhiêu những anh này phản ứng thì nó sẽ đi hết về phản ứng muối và ancol rồi anh này là A anh này là là A tiếp theo mình sẽ liệt kê đó là HCOONa, số mol là B đúng không đây chúng ta tách nó ra thấy chưa và gì và C6H5 đây này cái anh OH này nó sẽ đính vào C6H5 Thế nhưng lưu ý cho thầy nhá Khi OH nó đính vào C6H5 Thì nó sẽ xuất hiện ra phenol Phenol này có tính axit yếu Sẽ tác dụng được ngay với NaOH các bạn Tôi sẽ được là gì? C6H5ONa Với số mol là là B Và chúng ta thấy không? Không có ancol sinh ra Hiểu chưa? Rồi À, ngoài sản phẩm à, có những cái chất hữu cơ này thì có một chất tan nữa đó là NaH còn dư kèm nhá. Nó dư. Và lưu ý cho thầy, sản phẩm thì ngoài những chất hữu cơ và NH này thì còn có một chất đó là H2O. À, H2O ở đâu ra? H2O do cái phản ứng của uh, phenol với lại NaOH. Thế việc chúng ta điền số mol tổng quát kiểu như thế này đi thì sẽ giúp ích cho chúng ta cái gì? Chúng ta có thể đánh giá được về so sánh về số mol giả sử so sánh về số mol của ancol và số mol của anh este ban đầu chẳng hạn các em hiểu chưa đó là một ví dụ đúng không đây số mol của anh uh, tổng số mol este ban đầu là a cộng b đúng không trong cái đó số mol của anh ancol là gì là a chúng ta thấy rằng cái trường hợp này thì số mol ancol nó nhỏ hơn rồi đúng nào đó n ancol nó sẽ nhỏ hơn n của anh gì ạ n của anh este đó, cái đây đều là ST đơn chức đúng không? Đều là ST đơn chức là một trường hợp đơn cử. Thì các bạn có thể lấy cái trường hợp hỗn hợp gồm có hai ST. Một anh đơn, một anh đa chức, đúng không? Một à, cả hai anh đều cùng đa chức. Hiểu chưa các em? Rồi mình có thể lấy những ST thuần nó không phải là ST của phenol chẳng hạn. Đó thì mình sẽ đánh giá được mối quan hệ về số mol của ancol và số mol của ST là như thế nào. Các em hiểu chưa? Đó trong trường hợp này cùng là đơn chức mà số mol của anh ancol nhỏ hơn số mol của este thì nó phải có este của phenol các em nhé được chưa đó và vì sao đây chỉ có este của phenol tiếp theo một ví dụ số 2 ví dụ số 2 cái hỗn hợp gồm có một este một axit đây một este một axit để sản phẩm sinh ra muối và ancol thì bắt buộc cái anh este này phải là este của anh ancol bền các em hiểu chưa Thầy lấy ví dụ nhá. HCOO CH25 chẳng hạn. Và anh axit kia, ví dụ là CH3 COH. Được chưa? Tại đặt số mol là A, tại đặt số mol là B. Khi tác dụng với NaOH dư thì tôi sẽ được cái gì? À, chúng ta lại tách nó ra thôi. Cái anh ST này tách ra. Thì tôi sẽ được muối là HCOONa Chúng ta sẽ được ancol là C2H5OH. Các em đừng quên đặt số mol nhé. Anh này là A, anh này là A. c 3 coh thì nó lại tách ra đây, chỗ này có CO lại tách ra thôi, có gì đâu, đúng không ạ? Tôi sẽ được là CH3COO Na à, và gì nữa nhỉ? NaOH dư. Và gì? H2O. Đó. Vậy lúc này mình sẽ lại đánh giá số của anh ancol đúng không? N của anh ancol thì làm sao? N ancol nó nó là bằng A đúng không? N ancol bằng A. Trong khi đó N hỗn hợp ST là A cộng B. Thì trong trường hợp này thì N ancol nó làm sao? Cũng nhỏ hơn N của anh S à, N anh hỗn hợp các em ạ, đúng không? N anh hỗn hợp. Được chưa? Thầy bỏ cái từ ST này thầy thay thế bằng từ hỗn hợp nhá. Không kia kìa. Đó. Tiếp tục với lại ví dụ số 3 Ví dụ số 3 đi Ví dụ số 3 hỗn hợp gồm có một este một ancol một este một ancol Thì mình sẽ có ví dụ este đi À este, giả sử este thuần nhá Đó là CH3 COO C25 chẳng hạn Ancol là CH3OH chẳng hạn Được chưa? Số mol là A, số mol là B Cộng với NaOH dư mình sẽ được cái gì nào mình sẽ được là muối ở đây sẽ là gì tách nó ra đúng không CH3 COO Na cộng ancol là gì C2H5 OH đúng không số mol là A CH3OH số mol là B à, lúc này không có nước nữa đúng không ạ thì chúng ta sẽ đánh giá tổng số mol ancol lúc này là bao nhiêu các em tổng số mol ancol lúc này là A cộng B. Trong đúng không ạ? Trong đó số mol hỗn hợp là A cộng B. Nhưng đánh giá về số mol của este, tổng số mol ancol bằng số mol của hỗn hợp rồi. Đúng không? Nhưng đây trong trường hợp này đơn chức thì nó thế thôi. Được chưa? Thế còn trường hợp đa chức nó khác đi các em ạ. Ta thấy rằng là N ancol làm sao? À nó bằng N của hỗn hợp. Được chưa? Đấy. Vậy trong cái trường hợp n ancol bằng n của hỗn hợp thì chúng ta sẽ lại liên hệ đến cái ví dụ 1 chẳng hạn. Ví dụ 1 nhé, bây giờ mà thầy giả sử không phải là C6H5 đi mà thầy là một cái cái gốc ancol bền chẳng hạn. Thì đây chúng ta sẽ lại được cái anh ancol thì n của anh ancol sẽ bằng n của anh anh hỗn hợp. Đó, thì vậy chúng ta sẽ suy ra là gì? Với cái ví dụ 3 thì n ancol cũng bằng n hỗn hợp đó cái việc em so sánh số mol này cũng rất là cần thiết đúng không để chúng ta sẽ dự đoán những cái khả năng cái hỗn hợp đó là gì các em ạ tiếp theo là ví dụ số 4 một axit một ancol một axit một ancol axit nhá bất kỳ đi ch 3 COH một ancol là gì một ancol là CH3OH đi chẳng hạn nhá thầy đang lấy ví dụ thôi anh là ai là bây thì khi cộng với NaH dư cộng với NaOH dư. Được chưa? Thì mình sẽ có được là muối là gì? CH3 COONA đúng không? Mình sẽ được ancol là CH3OH. À, các em đừng bỏ quên nước nhé. Được chưa? Đánh giá số mol của anh ancol, anh này là a, anh này số mol ancol là b. Vậy thì trong trường hợp này thì N ancol nó sẽ làm sao? Nó sẽ nhỏ hơn N của hỗn hợp. Được chưa? N ancol nó nhỏ hơn N hỗn hợp. đó ok rồi ở đây là những cái trường hợp là các chất hữu cơ này đều là đơn chức xong chưa thì các bạn thấy này chúng ta sẽ có những cái trường hợp đó là về so sánh số mol số mol ancol nhỏ hơn số mol hỗn hợp số ancol nhỏ hơn hợp số mol ancol làm sao nhỏ hơn hỗn hợp này hoặc có thể là bằng hỗn hợp đúng không đấy là việc so sánh số mol ngoài ra ngoài sản phẩm người ta nói là sinh ra muối và ancol thì các em cũng phải tinh ý trong một một chỗ đó là gì đề bài nó còn có thêm sản phẩm khác không ví dụ nó có nước hay là không để làm gì để chúng ta đi bảo toàn khối lượng cho nó chuẩn xác các em nhé đó cái những hỗn hợp này em cứ lấy cho thầy giáo những cái những cái trường hợp ví dụ như là đa chức chẳng hạn đúng không thậm chí trường hợp tạp chức chẳng hạn được chưa? Thì lúc đó mình sẽ hình thành cho mình cái tư duy để suy luận Suy luận những, những cái mà vấn đề theo nói rất là vắn tắt ở đây này Các em hiểu chưa? Ok nhá Vậy là chúng ta đã suy luận xong rồi Thế Bây giờ sẽ là những lưu ý gì thì thầy trò mình sẽ cùng đi đến tiếp theo nhé Chào các em học sinh Vậy là chúng ta đã đi hết những kiến thức cơ bản nhất của cái chương số phức rồi Và thầy đã đưa cho các em những dạng toán cơ bản mà chúng ta sẽ gặp gặp rất nhiều trong cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia Vậy thì ở video hôm nay thầy sẽ đưa cho các em một cái dạng toán cuối cùng liên quan đến cái số phức đó là mắc min giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của mô đun của một số phức bất kỳ. Đây là một dạng toán tương đối khó, có thể nó sẽ có trong cái đề thi, có thể không. Và nếu như có, thường sẽ xuất hiện vào những câu điểm 9, điểm 10. Và đây ở đây thầy sẽ đưa cho các em những cái bài toán cơ bản nhất để giúp các em làm quen cũng như là rèn luyện những cái kỹ năng cơ bản đầu tiên để chúng ta có thể học nâng cao cũng như thành thạo các bài tập liên quan đến giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của mô đun số phức. Vậy thì ờ, để giúp các em làm quen nó, thầy sẽ chia, thầy đã chia thành những cái dạng toán cơ bản, những dạng toán nhỏ. Ở trong đó thì chúng ta sẽ đi theo từng dạng toán và khi khi các em làm toán ấy thì các em đưa về những dạng toán cơ bản mà thầy đã đưa cho các em để chúng ta sẽ có những cái hướng giải cụ thể chưa? và các em lưu ý ở đây đối với mắc min của số phức hay giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của số phức thì cái việc chuyển sang hình học nó rất là quan trọng do đó cái bài toán quỹ tích các em bắt buộc phải nắm thật chắc cho thầy các em hiểu chưa Vậy thì chúng ta sẽ có cái dạng toán đầu tiên thầy sẽ đưa cho các em đó là mắc min của số phức mà liên quan đến bài toán điểm và một đường thẳng. Vậy thì dạng toán điểm và đường thẳng này chúng ta sẽ có những bài tập như thế nào thì chúng ta sẽ đi cụ thể. Ở đây dạng số 1 điểm và đường thẳng. Thầy sẽ đưa cho các em một vài ví dụ. À, từ những ví dụ đó thầy sẽ cùng các em phân tích biến đổi để chúng ta giải quyết những ví dụ đó và thông qua những ví dụ đó giúp các em hình thành nên những cái kỹ năng để giải quyết bài toán mắc min số phức liên quan đến điểm và đường thẳng. Ok chưa? Chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên. Ví dụ đầu tiên này, xét các số phức z và v kép thỏa mãn cái điều kiện mô đun của z cộng 2 trừ đi 2y bằng mô đun của z Chiriboni và V kép bằng Y nhân Z cộng với 1. Đề bài hỏi giá trị nhỏ nhất của mô đun số phức V kép sẽ bằng bằng gì thì ở đây đề bài cũng cho chúng ta bốn đáp án. Các em quan sát đề bài bốn đáp án. Xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng phân tích đề bài nhé. Đưa về điểm và đường thẳng như thế nào? Thì các em để ý ở đây này. Nếu như thầy có này, điểm M thầy có M tọa độ XY là điểm biểu diễn của số phức V kép. Thì từ đây chúng ta suy ra Modulus của V kép sẽ chính bằng là độ dài vector OM. Đúng không? Hay chính là khoảng cách từ O cho đến cho đến M. Với M chạy trên đâu? M sẽ chạy trên một cái đường thẳng nào đó và chúng ta đi tìm. Hiểu chưa? Đấy, nó chính bằng là khoảng cách giữa hai cái điểm O và M. Với M là di động. Hiểu chưa? M chạy trên đâu? thì bài toán này của chúng ta là sẽ đưa cái điều kiện này về một cái quy tích là một đường thẳng biến đổi sẽ về một đường thẳng này quy tích các điểm M là một đường thẳng lý do là vì sao là đường thẳng tí chúng ta biến đổi nó sẽ ra tuy nhiên ở dạng toán này thấy đưa đó là về đường thẳng em hiểu chưa vậy thì khi đó Chúng ta sẽ biểu diễn này. Thầy giả sử đây là O này. Đây là cái đường thẳng delta này. M sẽ chạy trên này. Vậy thì OM ngắn nhất khi nào? Đây. Đúng chưa? Vậy thì OM ngắn nhất chính là khoảng cách từ O cho đến đường thẳng delta. Đây bằng khoảng cách từ O cho đến đường thẳng delta. Vậy đến đây các em chuyển hoàn toàn bài toán bình thường này, bài toán đại số của số phức sang một bài toán hình học được các em hiểu chưa đấy là cách thứ nhất liên quan đến điểm và đường thẳng cách thứ hai cách thứ hai khi các em biến đổi thì nó sẽ xuất hiện đường thẳng đúng không đường thẳng thì bao giờ nó cũng sẽ có đây là thể đặt cách một này cách hai này đường thẳng bao giờ nó cũng sẽ có dạng là ax cộng với bi cộng với c bằng không từ đây các em có thể rút x rút y rút được nha và đẩy cái module của số phức số phức v kép nó sẽ là bằng gì căn bậc 2 của x bình cộng với y bình rút x hoặc rút y ở cái phương trình trên thế vào phương trình dưới xong chưa thế xong rồi thì chúng ta nhóm vào đưa thành bình phương một tổng hoặc bình phương một hiệu cộng với một số dương nào đó nhớ là cộng với một số dương tại vì ở đây là trong căn bậc 2 do đó chúng ta không xét không được đưa về số âm đâu nhá đấy vì cộng với một số dương nào đó thì số dương đó sẽ là min hoặc max tùy vào bài các em hiểu chưa đấy là hai cái hướng đi mấu chốt của bài toán này vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết bài toán này theo một trong hai hướng đi này được chưa vậy chúng ta sẽ có lời giải chi tiết đây Các em chú ý ở đây. Vì tất cả thầy đều biểu diễn theo số phức V kép. Do đó chúng ta thấy ở đây này, cái đẳng thức của chúng ta là đẳng thức liên quan đến số phức Z. Vậy thì biểu diễn Z này cũng phải theo V kép luôn. Hiểu chưa? Đấy, ta có này. V kép bằng Y nhân Z cộng với cộng với 1. Đúng chưa? Thì từ đây chúng ta suy ra Z sẽ bằng là gì? V kép trừ đi 1 trên Y. Đúng chưa? Đấy. Khi đó mô của Z trừ đi cộng với 2 trừ 2Y bằng mô của Z trừ đi 4Y sẽ tương đương với chỗ nào có Z mình thay bởi cái đẳng thức này. Z là V kép trừ 1 chia cho Y cộng với 2 trừ đi 2Y bằng V kép trừ 1 trên Y và trừ đi 4, 4Y. Đúng chưa? Đến đây chúng ta đặt v kép là bằng x cộng với y đặt v kép bằng x cộng y trong đó x y thuộc thuộc r xong chưa thay vào vậy từ đây suy ra mô của v kép trừ đi 1 x cộng với y trừ 1 chia cho y Đấy. cộng với 2 trừ đi 2y bằng mô của v kép trừ đi 1 là x cộng với y trừ 1 và chia cho y và trừ đi 4y. Đến đây chúng ta quy đồng và khử mẫu. Các em chú ý ở đây, quy đồng khử mẫu như bình thường, không có vấn đề gì cả. Vì nó là đẳng thức thôi. Tương đương này. <clears throat> thầy sẽ nhân y lên thì nó sẽ ra được là 2 nhân y là 2y trừ 2y nhân y trừ 2y bình phương. Vậy biến thành là cộng 2. Đúng chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ thầy sẽ làm đồng thời hai bước quy đồng. Được chưa? Và nhóm những số hạng mà không chứa đơn vị ảo thành một nhóm, những số hạng chứa đơn vị ảo thành một nhóm đưa về dạng, đưa về đưa cái module này về dạng số phức dạng đại số của một số phức hiểu chưa vậy thì ở đây nó sẽ có là cộng 2 trừ 1 vậy sẽ thành cộng 1 x cộng với 1 module của x cộng 1 tiếp tục phần nào y cộng với 2 cộng y cộng 2 và nhân y bằng nhớ là mất mẫu rồi nhá Tương tự bên này chúng ta cũng làm như vậy. Y nhân với trừ 4Y Vậy sẽ thành là trừ 4Y bình phương Sẽ thành là cộng 4 Cộng 4 trừ 1 Vậy sẽ thành cộng 3 Và nó sẽ là x cộng 3 Tương tự phần nào sẽ là Và Cộng với y Lấy mô đun 2 vế Nhớ là mô đun có căn bậc 2 vì cả hai vế đều chứa căn bậc 2 thì bình phương lên. Vậy thì làm đồng thời hai bước, lấy mô và bình phương hai vế luôn để cho chỉ tiêu anh căn đi. x cộng 1 tất cả bình cộng y cộng 2 tất cả bình bằng x cộng 3 tất cả bình cộng với y bình. Khai triển hằng đẳng thức và chúng ta rút gọn khai triển ra nhá. x cộng 1 tất cả bình, các em chú ý khai triển này. Đây sẽ thành là x bình này cộng với 2x cộng 1. Tương tự y cộng 2 tất cả bình. y bình cộng 4y cộng 4. Về bên phải x cộng 3 tất cả bình. x bình cộng 6x cộng 9 và cuối cùng là cộng với y bình. Đúng chưa? Đến đây chúng ta rút gọn đi. X bình ở hai vế đây, các em có thể rút gọn đi. Y bình hai vế chúng ta rút gọn đi. Hết rồi, đúng chưa? 6x với cộng 2x ở hai vế vậy còn lại là 4x. Y chúng ta chuyển từ vế trái sang vế phải là trừ 4y. đúng chưa? Đây là 1 cộng 4 là 5. 5 chuyển từ vế trái sang vế phải rút gọn đi còn lại là cộng 4 bằng 0. Vậy thì cái đường thẳng delta của chúng ta có phương trình là x trừ y cộng 1 bằng 0. Đây là delta. Đây là tập hợp các điểm biểu diễn số phức z. Và tập hợp này nó là một đường thẳng. Đấy, vậy thì chúng ta quay về bài toán đó là điểm và đường thẳng. Vậy đến đây các em có hai cách làm. Hiểu chưa? Xong đến đây rồi. Cách số 1 Cách số 1 thầy sẽ dựa vào anh này Cách 1 Giá trị nhỏ nhất đúng không? Ta có này <clears throat> Modul của số phức V kép sẽ bằng là độ dài vector OM Ở đây là M có tọa độ XY là điểm biểu diễn của số phức V kép. Đúng chưa? Vậy từ đây chúng ta suy ra min mô số phức V kép nó sẽ là bằng đây như chúng thầy đã chỉ ra đây bằng khoảng cách từ O cho đến cái đường thẳng delta. Ở đây chúng ta có M sẽ thuộc đường thẳng delta. Đấy. Khoảng cách từ O cho đến đường thẳng delta. Thì ở đây tính khoảng cách rất là đơn giản đúng không? Lớp 10 chúng ta được học rồi. Lớp 12 chúng ta cũng học về khoảng cách từ một điểm đến một mặt, một mặt phẳng. Cách tính như vậy và chúng ta bỏ cái cao độ đi thôi. Trị tuyệt đối của <clears throat> thay x bằng 0, y bằng 0 vào thì nó sẽ là trị tuyệt đối của 1 thầy sẽ viết cụ thể ra 0 trừ 0 cộng 1 chia cho căn bậc 2 của anh này bình cộng anh này, anh này bình A bình 1 bình cộng với B bình trừ 1 tất cả bình Vậy kết quả là 1 trên căn 2 Đúng chưa? 1 trên căn 2 hay là căn 2 trên 2 Đấy là cách số 1 chúng ta có thể tính được ngay min của module số phức về kem cách số 2 các em có thể rút và thế đây nha xong cách một rồi nha đến đây các em có thể chọn luôn đáp án đúng ở đây là đáp án A đúng chưa 1 trên căn 2 tức là căn 2 trên 2 vậy bây giờ thầy sẽ kiểm tra cách số 2 xem liệu nó có trùng với kết quả này không cách số 2 này thì thường cách số 2 này các em sẽ hay làm hơn nó chỉ là biến đổi thôi thì uh, nó không yêu không yêu cầu các em nhớ quá nhiều kiến thức thì các em sẽ ừ, dễ làm hơn so với cái số 1 này chúng ta sẽ có này <clears throat> modul số phức v kép sẽ bằng căn bậc 2 của x bình cộng với y bình và bằng bằng gì ở đây chúng ta rút y ra, y sẽ bằng là x cộng với 1 đúng không? Thế vào. Bước rút các em tự tự rút lấy nha. Ở đây thầy sẽ uh, rút và thế luôn. Y sẽ bằng là x cộng 1. Vậy thì đây x bình giữ nguyên. Y thì thay bởi x cộng 1 và tất cả bình phương. Trong căn bậc 2. Đúng không? Chúng ta khai triển hàng đẳng thức ra x bình phương cộng với x cộng 1 tất cả bình phương sẽ là x bình phương cộng 2x cộng với cộng với 1. Thu gọn vào căn bậc 2 của đây sẽ là gì? 2 thầy đặt 2 ra ngoài. x bình phương cộng với x đúng chưa? Bây giờ thầy thêm vào cho thành hàng đồng thức, tức là thêm 1 phần 4 đây sẽ là nhân ra là 1 phần 2 vậy cái hệ số tự do ngoài chúng ta giữ nguyên là cộng 1 trừ đi 1 phần 2 trừ 1 phần 2 là để chia tiêu anh này các em hiểu chưa đấy đến đây thì đây chính là hàng thức rồi nó sẽ là bằng căn bậc 2 của 2 nhân với x cộng 1 phần 2 tất cả bình phương và cộng với 1 phần 2. Thì rõ ràng anh này luôn luôn lớn hơn hoặc bằng. Luôn luôn lớn hơn hoặc bằng. Đấy, luôn luôn. Thầy sẽ viết ở đây nhá. Lớn hơn hoặc bằng này. Căn bậc 2 của 1 phần 2. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi anh này bằng 0 này, x bằng trừ 1 phần 2. Đây chính là bằng 1 trên căn 2 Đấy, các em thấy đã trùng kết quả chưa? Đúng chưa? Đấy là hai cách. Cách thứ nhất là sử dụng đến hình học, chuyển bài toán hoàn toàn sang bài toán hình học. Còn cách thứ hai là chúng ta vẫn là sử dụng cái phương pháp đại số như bình thường, được chưa? Đấy là ví dụ đầu tiên về mắc min của mô số phức và liên quan đến điểm đường thẳng. Các em chú ý cách phân tích và hướng đi của thầy ở đây thầy đã đưa cho các em hai cái cách để giải quyết cái bài toán này rồi thì đối với dạng toán này thì các em có tối thiểu hai cách đó ngoài ra cũng có một số cách khác nữa tuy nhiên là có cần thiết hay không thì thầy nghĩ là với hai cách này là các em đã đủ giải quyết bài toán này rồi các em thân mến, buổi hôm nay chúng ta cùng nhau học bài tính thể tích của khối đa diện bằng cách phân chia lắp ghép khối đa diện. Thì nếu như mà khối đa diện H được phân chia thành các khối nhỏ khác nhau H1, H2, H3 thì khi đó thể tích của khối H sẽ bằng tổng thể tích của các khối còn lại cộng nhau. V của H sẽ bằng V của H1 cộng VH2 cộng VH3 cộng đến VHN. À, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ví dụ số 1. Ví dụ số 1, thể tích của khối có 4 mặt tam giác cân bằng nhau và 5 mặt hình chữ nhật với kích thước như hình vẽ. Đó. Đây, bài toán cho cái khối hộp như này. Một khối như này. Ví dụ số 1, thể tích của khối có 4 mặt tam giác cân bằng nhau và 5 mặt là hình chữ nhật với kích thước được cho như hình vẽ. Đó. Khối này ở dưới đó là khối hộp chữ nhật. Ở phần trên đó là khối chóp. Đấy đấy là hình vuông. Đấy, để tính thể tích của khối thì ta sẽ tính tổng thể tích của hai khối. Khối dưới là bằng V của hình hộp chữ nhật bằng khối hộp chữ nhật. Hộp chữ nhật nhé Hộp chữ nhật. Cộng với V, hai là V của của chóp. Rồi. Từ đó tìm được V này. V của khối hộp chữ nhật thì ta có ba kích thước rồi. Dài, nhân rộng, nhân cao đúng không? Bằng 6 này, nhân 6 và cao bằng 3. Cộng V của khối chóp V của khối chóp sẽ bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Đáy là hình vuông vì có cạnh. Này bằng 6, cái này cũng bằng 6. Như vậy bằng 6 nhân 6. Đây là diện tích của đáy. Chiều cao bài toán cho bằng 6. Đó. 6 6 3 6 3 6 nhân 3 108 mà chỗ này 72 108 cộng 72 bằng 180 mét khối. Như vậy ở ví dụ số 1 chúng ta sẽ chọn đáp án A. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 2. Thể tích của vật thể ở hình vẽ bên là đó, bài toán cho cái hình vẽ này. Đây, bài toán cho bốn kết quả. Em nhìn này. Thể yêu cầu tính thể tích của vật này. Đấy. Thì cái khối này, khối to này được chia thành hai khối nhỏ khác nhau. Đó là khối dưới đó là một hình hộp chữ nhật, một khối hộp chữ nhật. Khối trên em nhìn thấy đó là một lăng trụ tam giác cạnh này bằng 3 cạnh này bằng sẽ bằng 4 đây này 4 đây sẽ là 4 đấy thì khối hộp chữ nhật này có ba kích thước rồi ta biết dài rộng cao rồi khối lăng trụ thì bằng đáy nhân chiều cao đúng không đáy đáy 3 tam giác vuông rồi thì ta dễ dàng tính được diện tích của tam giác vuông này và chiều cao của nó chính là cái cạnh này đấy 4 như vậy thể tích <clears throat> V sẽ bằng à, cái phần dưới là phần hình hộp chữ nhật sẽ bằng dài nhân rộng nhân cao bằng 4 nhân với 5 nhân với 13. Được chưa? Phần trên bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Diện tích đáy sẽ bằng đây hai cạnh góc vuông nhân nhau chia đôi. 3 nhân 4 chia 2, 1 bằng 1 phần 2 3 nhân 4 nhân với chiều cao nó còn nhỏ nhỉ. Đấy, là 4 đúng không? Đó. 3 nhân 4 nhân 5 đúng không? thì ờ, cái này nó sẽ bằng uh, 20 60 60 cộng với lại uh, 10, 14 uh, rồi okay, 84 84 cm khối rồi như vậy ở đáp án ờ, ví dụ số 2 này chúng ta sẽ chọn đáp án C 84 cm khối chúng ta cũng chuyển sang ví dụ số 3 à, ờ, một khúc gỗ với độ dài các cạnh được cho như hình vẽ bên đó, tính thể tích của khối đa diện tương ứng đây người ta cho hình vẽ rồi à, em nhìn thấy này cái khối to này này được chia thành hai khối nhỏ khối thứ nhất đó là khối hộp chữ nhật đó khối hộp chữ nhật và khối thứ hai đó là khối đây là khối lăng trụ tam giác đây là góc vuông được chưa như vậy thể tích của khối gỗ này được chia thành hai phần phần uh, hộp chữ nhật cộng với phần lăng trụ v sẽ bằng này nếu khối hộp chữ nhật sẽ bằng này đây có ba cái trước rồi cái trước 2 2 và 4 thì ta lấy 2 nhân 2 nhân 4 cộng với khối lăng trụ khối lăng trụ đây đáy đây là móc vuông cạnh này bằng 2 thì cạnh này cũng bằng 2 như vậy 1 nhân 2 nhân với này cạnh này bằng bằng 4 và chia cho 2 đi đúng không 1 phần 2 này diện tích đáy diện tích đáy bằng 1 nhân 2 Đấy. nhân với chiều cao của khối này khối lăng trụ khối lăng trụ chiều cao chính là cái chỗ này được chưa đây là 4 như vậy 16 cộng 4 bằng 20 20 đơn vị thôi đúng không ở ví dụ số 3 này chúng ta sẽ chọn đáp án D các em cùng sang ví dụ số 4 à, thể tích của vật thể ở hình vẽ bên là à, bài toán cho hình vẽ như này và cho 4 kết quả đây em thấy này đây là hình vẽ Ờ, mình sẽ kéo dài ra kéo dài đường này ra và cái khối ban đầu được chia thành hai khối hộp chữ nhật đây khối hộp chữ nhật ở bên trong này em thấy này khối này sẽ có ba kích thước đó là 7 cm 14 cm trong dưới đây 14 và chiều cao là 4 cm còn khối hộp thứ hai đây một chiều là 6 cm à, chiều này là 15 cm thì con chiều từ đây đây này sẽ à, lấy 15 trừ đi 7 còn 8 cm và xuống đây cũng được 8 cm và chiều cao vẫn là 4 cm do vậy ờ, hai khối hộp nhỏ này ta đã tính được ờ, thể tích của nó thì ta cộng hai khối hộp đấy sẽ ra tổng thể tích của khối hộp to v sẽ bằng này ở trong nhá 7 nhân với 14 nhân chiều cao là là 4 được chưa coi đây là rộng đây là dài 4 là chiều cao khối thứ hai đây rộng đây 6 dài là 4 và cao là à, rộng là 6 dài là 8 và cao sẽ là 4 vậy cộng với lại à, 6 này thêm với 8 này và nhân chiều cao là là 4 đúng không chúng ta sẽ được kết quả là 584 cm khối như vậy ở ví dụ 4 chúng ta sẽ chọn đáp án A 584 cm khối các em cùng chuyển sang ví dụ số 5 một khúc gỗ với độ dài các cạnh được cho như hình vẽ bên. Tính thể tích của khối đa diện tương ứng. Bài toán cho chúng ta bốn cái kết quả. Đấy. Các thế này. Khối khúc gỗ này được chia thành hai phần. Đó, ta kéo dài cái đoạn này ra. Đấy. Phần trên là một khối hộp chữ nhật, phần dưới cũng là một khối hộp chữ nhật. Để tính thể tích của khối gỗ này, ta sẽ tính tổng thể tích của hai khối hộp chữ nhật với nhau. Vậy V sẽ bằng em nhìn khối dưới khối dưới có cạnh này bằng 4 cạnh này em nhìn cạnh này này cạnh đáy này sẽ bằng cạnh trên này đây bằng 2 đây bằng 2 cạnh này bằng 2 thì chỗ này cũng bằng 2 như vậy chiều này sẽ bằng 6 2 cộng 2 cộng 2 bằng 6 như vậy đây là 4 này đây là 6 này và chiều cao bằng 2 vậy thể tích của khối dưới sẽ bằng à, 4 này nhân 6 nhân 2 rộng nhân dài nhân cao. Tiếp theo ta tính thể tích của khối hộp ở trên. Khối hộp trên có các kích thước như sau. Cạnh này bằng 2. Đây là chiều rộng này, chiều dài này, đây. Cái này sẽ bằng bằng 4. Cạnh này bằng cái này, cái này đúng không? Bằng 4 này. Đây bằng 4 này, đây bằng 2 này, chiều cao bằng 2. Như vậy sẽ bằng 2 này, rộng này nhân dài này nhân 4 này nhân với với 2 và sau khi ta nhân vào đây không không có đơn vị đúng không thì bằng 64 bằng 64 rồi do đó ví dụ số 5 ta sẽ chọn đáp án D V bằng 64